Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Trong tập trước, quân đội của Đường Môn đã tập hợp với quân đội của Tuyết Băng nhằm chuẩn bị cho một trận chiến quy mô lớn. Đường Tam cho biết, để đề phòng Vương Đô bị tấn công, hắn đã sai người thông báo họ Thiên Tông ở lại đế đô. Tuyết Băng đề nghị Đường Tam phó soái cho mình. Đường Tam thẳng thắn, lãnh binh đánh trận không phải thế mạnh của hắn. Vậy nhưng, nếu để hắn đối phó với quân đoàn hồn sư, có thể cam đoan bọn chúng không thể can thiệp vào chiến trường chính. Đại sư bổ sung, thế cục trên chiến trường thiên biến văn hóa, họ có thể tùy ý hứa hẹn với bệ hạ được. Đường Tam giải thích, theo hắn biết Vũ Hồn Đế Quốc tuy xưng là có 7 vạn hồn sư và nhưng trong đó các hồn sư bình thường khoảng 30 cấp. Hoặc hồn sư đóng tại các thành phố lớn đã có 3 phần mà kiềm chế đại quân tinh là phía Nam còn có 2 phần Như vậy, số lượng hồn sư có thể đến chiến trường thiên đấu chỉ có chừng 2 phần Bên thiên đấu đế quốc chỉ có hơn 4.000 hồn sư, lại thêm 2.300 đệ tử đường môn và một vạn đường gia quân. Đường gia quân cũng không phải toàn bộ là hồn sư của đường môn tạo thành, trong đó còn có các quân tình nhuệ. Những người này nhất định phải dựa vào ám khí phụ trợ để nâng cao chiến lực. Vậy nhưng vật liệu để rèn đúc ám khí của đường môn có độ khó cao, trong thời gian ngắn rất khó sản xuất số lượng lớn. Đường Tam nghe vậy liền mang ra chiếc giả cắt thần nỏ do Thái Thản tiền bối cải tiến. Vật liệu từ thiết tinh đổi thành tinh cương, tuy thể tích và trọng lượng có tăng lên, uy lực không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chuyên dụng trong quân là không vấn đề gì. Một phát bắn ra dễ dàng đánh nát một cục đá, Ngoài ra còn có 300 mũi tên đặc thù như phá giáp tiễn, lôi hỏa tiễn được xả cắt thần nỏ trang bị, lực công kích tăng lên 50%. Những trang bị này sẽ theo đội vận lương cùng chuyển lên tiền tuyến. Tuyết Băng khen ngợi, trận chiến này đường mồn chắc chắn sẽ phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, hắn không quên chắp tay cảm tạ đường Tam. Đến tối, cục đấu la dẫn theo vài tên hồn sư liên tục di chuyển. Dựa theo lời giới thiệu ta biết được, từ khi quỷ đấu la bỏ mình, thế gian không còn lưỡng cục bất đồng lĩnh vực nữa địa vị của cúc đấu la rất xuống nhanh chóng. Hiện tại, bọn họ đang ở trong rừng, chỉ cần băng qua cánh rừng trước mặt là tới nơi rồi. Thì ra mục đích bọn họ có mặt ở đây là chặn đường tiếp viện, triệt để cắt đứt đường sống của đại quân thiên đấu. Tuyết băng cho gọi mọi người tới bàn bạc, hắn cho biết quân ta lấy vạn người thành quân đoàn, những người ở đây đều là thủ lĩnh của quân đoàn. Trước mắt quân ta còn cách vũ hồn đế quốc 5 ngày đường. Hôm nay triệu tập mọi người tới đây nghị sự là để an bài chiến thuật cụ thể, Tầm quan trọng của cuộc chiến này đối với đế quốc thì ai cũng biết rồi, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực đánh thắng trận chiến này. Sau khi trở về, hắn chắc chắn sẽ luận cùng bàn thưởng. Nói tới đây, vị nguyên soái được gọi là Qua Long cũng tới. Qua Long được cho là trụ cột của đế quốc, có danh xưng là cửu mệnh thần lòng, cũng là tổng chỉ huy của ba quân, đồng thời là một vị cường giả hơn 80 cấp. Hắn chậm rãi tiến vào bên trong bầm báo, trước mắt quân ta mọi thứ vẫn bình thường, mà vũ hồn đế quốc cũng đã có phản ứng đang tụ tập đại quần trước Gia Lăng Quan. Gia Lăng Quan có vị trí nằm giữa dãy núi Thiên Linh, thế núi Giao Thoa tự thành nơi hiểm yếu. Cho tới nay, Vũ Hồn Đế Quốc chiếm cứ Gia Lăng Quan trú đóng ở nơi hiểm yếu, một người giữ ải, vạn người khó địch. Qua đúng như vậy, trên tường thành Gia Lăng Quan lúc này đang canh phòng nghiêm ngặt, cung nỏ cỡ lớn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng may có con chim nào vô tình bay ngang qua là thịt luôn. Nơi đó chính là vùng giao tranh của Minh Giao. Nếu như thiên đấu đế quốc muốn thắng trong trận chiến thì nhất định phải phá vỡ cửa ải này, Tuyết băng cho biết, xã Lăng Quan có tường thành cao tới trăm mét, lại dày trăm mét. Đối mặt với đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc, bọn họ muốn thành công là rất khó. Nếu như lách qua dãy thiên linh áp sát từ nơi khác thì sao? Qua lòng cho rằng, cây sách đó có tính khả thi rất thấp. Muốn lách qua dãy núi thì bọn họ nhất định phải vào đất của Vũ Hồn Đế Quốc. Vô cùng bất lợi cho quân ta tác chiến, còn có khả năng bị quân địch chặn đường lùi. Những người khác cũng đồng tình với ý kiến này. Sa Lăng Quan tuy khó công phá vậy nhưng trước sau quan này đều là bình nguyên, chỉ cần công phá được thì có thể trực tiếp đi sâu vào lãnh địa của vương quốc Ba lập Khắc. Cho dù công địch không thành công thì cũng có đường rút lui. Cho nên phá Sa Lăng Quan là bắt buộc, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Sau thoáng chốc suy nghĩ, Tuyết Băng liền đồng ý, toàn bộ cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Đại sứ cuối cùng cũng lên tiếng góp ý, trước đó Vũ Hồn Đế Quốc đã chiếm đóng lập mã bình nguyên trước Sa Lăng Quan. E rằng chúng ta còn chưa tiến đánh thì bọn chúng đã tới lập mã bình nguyên chiến, điểm này đương nhiên phải cân nhắc. Tuy thiên đầu đế quốc không có ưu thế về hồn sư, vậy nhưng lại có ưu thế trên quân lực. Trăm văn đài quân tác chiến trên bình nguyên ưu thế rất lớn. Theo phân tích, vũ hồn đế quốc tuy đã thâu tóm hơn 10 vương quốc, công quốc, vậy nhưng thực tế binh sĩ có thể cử lên chiến trường cũng không hơn 60 vạn. Loại trừ đại quân đi kiềm chế tình la đế quốc, số lượng còn lại ngành chiến cũng chỉ có 40 vạn quân. Quan Long tin tưởng, chỉ cần ăn bài chiến thuật thỏa đáng, trận chiến trên bình nguyên này, bọn họ có thể nắm chắc phần thắng lợi. Đường Tam góp ý, trăm vạn đầy quân đúng là ưu thế của bên ta, vậy nhưng đồng thời cũng có một thế yếu. Chiến tranh có sự tham gia của hồn sư sẽ khác với chiến tranh bình thường rất lớn. Quả lòng cũng hiểu được điều này, năng lực cá nhân của hồn sư rất mạnh mẽ, trên chiến trường có thể tạo ra được tác dụng đặc thù. Cho nên chiến trường trước mắt, Đường Tam đã hứa với Tuyết Bằng rằng sử dụng đường sao quân phụ trợ quân đoàn hồn sư của hắn chống lại quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc. Còn về khía cạnh chiến trường, nhất là tiếp tế hậu cần, Hoa Long đã điều động 4 quân đoàn kỵ binh chuyên môn bảo vệ để đề phòng bị Bì Đồng phái hồn sư bao vây hậu phương phe Tam. Theo như sự hiểu biết của Đường Tam đối với Bì Bì Đồng và Vũ Hồn Đế Quốc thì thủ đoạn thông thường không phòng được. Việc này hắn vẫn mong Hoa Long chú trọng nhiều hơn. Bản thân hắn có thể trợ một chút sức lực, lời này có nghĩa rằng hắn sẽ chủ động ra tay. Đến sáng, sự lệ khắc thất quái cũng tập trung đầy đủ. Hồn sư đoàn hộ lương có đám người sử lệ khắc thất quái phối hợp với đệ tử trình sát của Mẫn Đường là đủ. Bồi rằng ai nấy đều vô cùng thản nhiên giống như mọi chuyện sắp xảy ra chỉ là chuyện nhỏ. Đường Tam chắc chắn vũ hồn đế quốc sẽ tới cướp lường. Nếu như có cơ hội làm cho đối thủ không đánh tự thua thì Bì Bì Đồng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa ưu thế lớn nhất của vũ hồn đế quốc chính là hồn sư tình nhuệ, hắn nhắc nhở mọi người không thể xem thường. Dù là vậy thì cả đám vẫn tự tin, nếu không đến thì thôi, đã dám đến thì sẽ đánh phụ đầu bọn chúng luôn. Cùng lúc này đám người vũ hồn đế quốc do Cúc Đầu La dẫn đầu vẫn miệt mài di chuyển, Hiện tại, còn cách mục tiêu khoảng 60 dặm, đi thêm 10 dặm, mọi người sẽ chia ra làm hai đội. Lần này BB Đồng vẫn còn phải thêm những đội khác, Cho nên Cúc Đầu La mong muốn nhất định phải giành được công đầu, không được dây dừa với quân đội, tập trung tiêu hủy lương thảo lại chính. Mục đích chính là muốn lập chiến công nhằm lấy lại địa vị đã mất. Hắn kiên quyết, bất luận đường tam ở đâu, hắn đều phải tìm được. Cũng trong lúc đó, đoàn xe lương thảo của thiên đấu đế quốc đang nhanh chóng di chuyển, chớp mắt đã 5 ngày trôi qua vậy mà chẳng thấy chút động tĩnh nào mà Hồng Tuấn cảm thấy chán nản. Vừa nói tới đây, Bạch Trầm Hương lập tức phát hiện điều gì đó lạ thường. Phía Tây phát hiện hai đội hồn sư đáng ngờ, số lượng mỗi đội khoảng 50 người, tốc độ rất nhanh, đang chia ra bao vây hướng về đây. Đường Tam lập tức phân phó chia ra hai đường hành động, hắn cùng Tiểu Vũ đi chặn một đội hồn sư, mà Hồng Tuấn cùng áo tư tạp, Vinh Vinh đi chặn đội hồn sư còn lại. Đấy Mộc Bạch, chú Trúc Thanh ở lại để phòng có đội hồn sư thứ ba khác. Sau khi ám sát xong kẻ địch, mọi người sẽ quay lại đây hội họp. Phân phó xong, cả đám cũng hành động, vừa phi hành vừa phát hiện cứ cách 10 dặm lại có một chỗ bảo thạch. Đường Tam giải thích, những bảo thạch này có thể cho quân đội trú đóng, đồng thời có nỏ lớn phòng thành. Chờ những thạch bảo này xây dựng xong, nếu như gặp địch tập kích, quân đội hậu cần tiếp tế có thể vào thạch bảo gần đó ngay. Lúc này còn cách 20 dặm nữa, đường Tam phân phó đám người mẫn đường tiếp tục sỏ xét, còn hắn sẽ đi xuống dưới. Nói rồi, hắn lấy ra hãn hải càn khôn cháu ăn tàng khí tức rồi lao xuống thăm sò. Về phía Vũ Hồn Đế Quốc, bọn họ cũng đang gấp rút chuẩn bị, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông nữa mà thôi. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé! Video của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!